đời em giờ như thuyền không bến thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên thân em bây giờ gửi về cho ai đời chờ mãi gần hết nửa thuyền gồng bên thuyền mãi lạnh đai em cô đơn như con thuyền ấy nhấn theo sóng thuyền ở ngoài khơi bên nơi nào thuyền đồ nổi ngơi thanh xuân em Cause yeah.